thuyết thì như thế thực tế như thế nào các con cùng sang bài 1 cho thầy phân tích đa thức thành nhân tử biểu thức A 4x bình trừ 6x đây biểu thức A của mình gồm 4x bình trừ đi 6x đầu tiên các con nhìn thấy nhá bước 1 này là chúng ta phân tích các hạng tử của đa thức cái phân tích hạng tử này các con phải chọn cho thầy được nhân tử chung thích hợp cái việc chọn nhân tử chung thích hợp này vô cùng quan trọng chọn như thế nào đây nhá đầu tiên mình chọn nhân tử chung của 4 với 6 đã hai con này thầy chọn trước 4 với 6 nhân tử chung là 2 được chưa chọn nhân tử chung của các biến nữa x bình và x nhân tử chung là x đúng không lấy cái số mũ nhỏ nhất cho thầy được không? Vậy thầy đã chọn được nhân tử chung thích hợp là 2x. Sau khi chọn được nhân tử chung, sau khi chọn nhân tử chung, thầy bắt đầu mới nhóm cái nhân tử chung đó ra theo tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng. Công việc thực hiện như sau các con chú ý nhé.